Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha anh em. Đấy thì trước khi mà đến với cái video mà nhận định phân tích các trận đấu mà ngày hôm nay tiếng lựa chọn lên cho anh em thì anh em hãy uh, cùng tiếng đảo qua về các cái mã kèo mà tiếng đã cho trên YouTube cũng như là trên cái nhóm của tiếng nhá. Đấy thì trước tiên trên YouTube thì riêng tối hôm qua thì tiếng chỉ cho anh em là ba mã kèo thôi. Đó, đó chính là mã kèo uh, chặn BSR nữ với Wolbet nữ này cùng với chặn ờ, nữ Lyon với nữ Chelsea đó và cái trận thứ ba đó chính là trận U23 Iraq với trận U với U23 Việt Nam thì uh, riêng riêng hồi tối tiếng chỉ cho anh em ba cái mã uh, cho anh em tại trên cái kênh YouTube chỉ ba cái mã kèo này thôi nhá đấy còn lại là trận Bồ Đào Nha với lễ Tencent này cũng như là Ý với Anh hay là uh, Kazakhstan với Slovenia đều là nằm ở Euro được diễn ra vào lúc tối 10 giờ tối nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em đấy thì Tiến sẽ đảo qua cho anh em về ba cái mã kèo này đây trước tiên là trận PSG ờ, nữ với Wolves nữ này thì ở trận đấu này này ở trận đấu này tiến đã bảo anh em là vào quên bết nữ được chấp đồng 0.25 ờ, đúng không đấy và ở cái trận đấu này thì ờ, đây tiến sẽ cho anh em xem kết quả ở trận đấu này thì nữ Wolbert cũng đã giành chiến thắng trước BSR nữ với tỷ số là 1-0 nha anh em đó còn thứ hai thứ hai đây thứ hai là cái trận giữa nữ Lyon với nữ Chelsea đây thì cái chặng này tiến cũng cho anh em vào là cái mã kèo nữ Chelsea được chấp nửa trái đó được chấp nửa trái thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này khi mà nữ Chelsea thậm chí là thắng ngược luôn cái thằng Lyon với tỷ số 1-0 đó thì riêng hai mã kèo nữ anh em cũng đã húp chọn rồi đó còn cái mã kèo thứ ba còn lại trên YouTube mà Tiến đã cho anh em đó chính là mã Iraq với Việt Nam đây thì trận đấu giữa Iraq với Việt Nam thì anh em cũng cũng có thể thấy này ở trận đấu này thì Tiến đã cho anh em vào mạnh cái mã kèo là cái thằng U23 Iraq chấp nửa một để trên youtube nha anh em đó tiến đã cho anh em mạnh cái mã kèo là chấp nửa một y gắt thì anh em đã xem cái trận giao hữu tối hôm qua cũng đã biết rằng là thằng y gắt nó đã ăn việt nam với tỷ số là ba không đó thì suy đi tính lại chỉ ba cái kèo mà mà tiến bảo là cho anh em tham khảo thôi anh em cũng đã húp chọn ba mã kèo này đúng không anh em đó tuy tuy youtube chỉ là tham khảo nhưng tiến cũng phân tích rất là kỹ càng đấy và chúc mừng các anh em trên youtube đã theo tiến đã hấp chọn ba mã kèo này nhé ấy còn tại nhóm tại nhóm của tiến thì sao đây tại nhóm của tiến thì tối tiến đã đưa lên cái ba cái mã kèo đây thì anh em có thể thấy nè à, tiến đã bảo anh em là chọn u 23 oman được chấp uh, ờ, 1.5 và Á Gặp Seoul được chấp một cả chặn cùng với Iraq uh, chấp một cả chặn nè tiến có nhấn mạnh nhá tiến có nhấn mạnh với anh em là vào mạnh tay vào mạnh cái mã kèo này đó vào mạnh cái mã kèo là Iraq U23 Iraq chấp một trước Việt Nam ok cho anh em đó thì riêng cái trận u 23 gắt này anh em đã hút mạnh được mã kèo này rồi đấy còn hai cái trận này tiếng chỉ bảo anh em là vào nhẹ thôi đó anh em nhớ nhìn kỹ cái chữ mà tiếng ghi nha vào mạnh mã này là chặn gắt này đó còn Oman thì tiếng đã cho anh em cái kèo Oman Oman đã nhận thất bại trước cái thằng ờ, Hàn Quốc với tỷ số 3-0 thì anh em cũng đã gãy cái mã kèo này đó cùng với cái mã mà U23 ở gặp Seoul uh, chấp một hòa thì trận này hình như là là hòa với Thái Lan hai đều thì cũng đã anh em cũng đã gãy hai cái mã kèo này đấy nhưng bù lại anh em đã hấp full được cái mã kèo là U23 Iraq trừ 1 FT đây như là tiếng đã nói có anh em trong nhóm hỏi tiếng nè là vào ở gặp siêu chấp 1.5 được không anh tiếng nói rất là mông lung chỉ chấp một thôi thì đây chỉ là những cái cái mã kèo mà mà tiếng bảo anh em vào nhẹ thôi riêng mã kèo u 23 iraq là tiếng bảo anh em vào mạnh đúng không tuy tuy là thắng chỉ mã y gắt là thôi bảy gãy hai mã kèo này nhưng chắc chắn là anh em trong nhóm tiếng cũng húp được rất là nhiều đó nên có anh em còn gửi lọc riêng cho tiếng nhiều nè đó những thông tin này tiếng không có tiện để gửi lên nhiều cho anh em xem nhé anh em chỉ xem cho tiếng cho anh em xem qua tham khảo thôi đấy những mã kèo mà tiếng thấy chắc chắn hơn tiếng sẽ nhấn mạnh vào cái mã kèo đó ok cho anh em đó thì nhóm của tiếng là như thế không phải lúc nào cũng ăn 100% nhưng những mã kèo mà tiếng nhấn mạnh thì đa số đều đều có cái tỷ lệ thắng rất là cao đó không phải riêng trong nhóm này có nhiều anh em nhắn tin riêng cho tiếng nữa nhiều anh em trong nhóm nhưng nhắn tin riêng ừ là em chỉ vào một mã irx uh, ờ, chấp một cả chặn vào mạnh cái mã này thôi bỏ hai mã này được không anh em thì tiếng tiếng đã bảo là ok em em à, tiếng đã bảo là vào mạnh cái mã u 23 irx thì cứ vào mạnh mã này thôi và bỏ đi hai cái kèo này vẫn được đó thì nói chung cũng chúc mừng tất cả anh em trong nhóm nhé cũng như là anh em xem youtube đã húp được những mã kèo của ngày hôm nay đấy thì ok trong video này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại vòng loại Euro thì à, Tiến sẽ cho anh em xem về bản đấu lại này đây Tiến sẽ tiếp tục nhận định cho anh em về à, à, cái bản đấu F ha là trận đấu giữa Bỉ với à, Thụy Điển đây à, Tiến sẽ lên video nhận định phân tích trận đấu giữa Bỉ với Thụy Điển cho anh em nhé đấy thì à, trước tiên trước tiên thì anh em hãy cùng Tiến đi qua xem về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trận đấu này đây hiện tại thì nhà cái đã đưa ra đội khách Bỉ chấp đội chủ nhà thì Điển với các mức chấp như là 0.25 này 0.5 cả chặn đấy cùng với đó là mức tài xỉu uh, uh, 2.25 hai hòa và 2.5 ngoài ra còn có mã kèo đồng nữa nha anh em đó có có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn nhưng mà hiện tại vẫn chưa có được cái mã kèo gốc cũng như là mã kèo thẻ nhá nhưng uh, trước 6 đến 7 tiếng trước cái giờ bóng lăn này thì chắc chắn sẽ có đầy đủ hơn cái mã kèo cho anh em chơi thì với những cái mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra mã kèo ờ, mà tiến lựa chọn cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến uh, đi qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đối đầu này nhé đây ok thì trước tiên à, anh em hãy cùng tiến xem qua về cái đội hình mà à, được triệu tập của đội tuyển thụy điển nha đây thì à, ở hàng tiền đạo của à, thụy điển thì có sự à, góp mặt của ibrahimovic này đấy cũng như là isaac này thì đi isaac đang chơi cho newcastle cũng với một cái phong độ khá là tốt nha anh em đó Kulosevki của Tottenham cũng đang có phong độ tốt này đấy thì uh, còn về hàng tiền vệ thì có sự xuất hiện của tiền vệ trẻ Alanga này còn về hậu vệ thì uh, uh, cũng có một cầu thủ của đốc của của, của MU chính là Lindelof này đấy còn về thủ môn thì uh, cũng không có cái thủ môn đáng chú ý nào chỉ có mỗi Robin Olsen là đang chơi cho Rodila thôi đấy thì đây là cái đội hình sơ của các ờ, cầu thủ bên đội tuyển thụy điển nha anh em à, tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem sơ qua thêm về cái ờ, đội hình được triệu tập của đội tuyển bỉ thì ở hàng công ở hàng công thì ờ, có sự góp mặt của Lukaku cũng như là John Sat thì đặc biệt trong cái đội hình hàng công của bỉ thì Tiến cực kỳ thích là uh, cho anh sắp nha anh em cũng như anh em đã xem ngoại hạng Anh ở mùa này thì biết là Arsenal đang thi đấu ờ, tốt đến cỡ nào tại cái giải đấu ngoại hạng hiện tại đấy riêng cho sắp cũng đang có phong độ rất là thân hoa đó cùng với cái lối chơi uh, tuy là tiền đạo nhưng cái lối chơi của của Chô Sát uh, uh, thi đấu rất là đồng đội cũng như là hay tạo những cái đường uh, kiến tạo cho các uh, đồng đội ghi bàn đấy cùng về uh, hàng tiền vệ thì có uh, ngôi sao The Bay nè, The Banner này đó cũng như là uh, Kerale của AC Milan này rồi Tilleman của uh, uh, Leicester này đó thì có rất nhiều cầu thủ được đáng chú ý của đội tuyển Bỉ rất là nhiều ngôi sao nha anh em còn hậu vệ thì có được uh, sự xuất hiện của uh, Milner của Dortmund này đấy thì nhìn sơ qua về uh, tất cả uh, ờ còn có củ tỏi của uh, Real Madrid nữa này đây anh em nhưng mà nhìn sơ qua tất cả ấy, thì tiến thấy ở cái đợt chiều tập lần này thì đội tuyển Bỉ đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn ở đợt Ờ, vòng loại World Cup vừa rồi đấy chỉ nhiều hơn trên trên lệch nhiều hơn một tí thôi nha anh em nhưng mà trong đó vẫn xuất hiện rất là nhiều cầu thủ đã ờ, có kinh nghiệm cũng cũng như là là cái đội trẻ của Bỉ chưa có được trao nhiều cơ hội cho lắm nhưng ở cái đội hình hiện tại thì ờ, đa số đa số là Bỉ huấn luyện viên của Bỉ đã cải thiện đội hình trẻ hóa nhiều hơn với cái đợt tập trung World Cup vừa rồi đấy thì với những cái ngôi sao trong ờ, đội hình này chắc chắn so với ờ, Thụy Điển thì Bỉ nhỉnh hơn nhỉnh hơn một ít so với Thụy Điển nha anh em đấy thì với cái tỷ lệ kèo vừa nãy anh em cũng có thấy là Bỉ chỉ chấp Thụy Điển đây Bỉ chỉ chấp Thụy Điển ở cái mức là 0.25 thôi đó có thể là cái mã kèo này không có chênh lệch cho lắm nha anh em thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ của hai đội gần đây này đó Thụy Điển Thụy Điển sau khi mà trải qua cái giai đoạn mà, mà thi đấu khá là tệ tại cái giải Nation Cup này đó 6 trận gần nhất mà Thụy Điển chỉ có được một chiến thắng trước uh, Slovenia với số 20 mà thôi tiếp theo đó phải nhận liên tiếp 4 thất bại trước uh, Norway này hay là Serbia nè đó rồi thất bại uh, lượt đi lượt về trước hai cặp đấu này đấy và lại có một trận hòa trước uh, Slovenia thì uh, với cái phong độ uh, khá là tệ này thì ở giai đoạn uh, tháng 11 ở cuối năm 22 thì Thụy Điển uh, cũng như cũng như là đầu năm 23 này cũng như tháng 1 đầu năm 23 này thì Thụy Điển đã có những cái trận uh, giao hữu khá là tốt trước mọi đối thủ luôn đấy đều có 4 chiến thắng đó 4 chiến 4 trận uh, giao hữu với uh, các đối thủ và bốn trận này thì Thụy Điển đều giành chiến thắng đó như là trận thắng 2-1 trước uh, Mexico này rồi thắng 2-0 trước uh, Andreiga này đấy và mới đây nhất là hai cái trận thắng 2-0 trước Phần Lan cũng như là trận thắng 2-1 trước uh, Iceland thì sau khi trải qua cái phong độ khá là tệ hại này thì uh, Thụy Điển đã Ờ, đã đã ờ, thay đổi thành một cái bộ mặt khác đó tuy là những trận giao hữu thôi nhưng mà với cái thành tích 4 trận thắng liên tiếp này trước mọi đối thủ thì chắc chắn sẽ giúp cho thị điển một phần nào đó một phần nào đó thôi nha anh em là có thêm nhiều động lực cũng như là là cái uh, động lực chiến thắng trước cái thằng mà bỉ này nhiều hơn đúng không anh em đấy thì còn về bỉ thì sao bỉ anh em thấy nè ở 10 trận gần đấu thi thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì bỉ chỉ có được 4 chiến thắng hai uh, hòa và 4 thất bại đấy và những cái trận gần đây của Bỉ thi đấu cũng ờ, khá là tệ không được tốt nha anh em như ở cái trận ờ, ba cái trận gần đây nhất tại vòng loại World Cup thì Bỉ đã có chỉ có được một chiến thắng 1-0 trước Canada thôi đó và phải nhận thất bại 2-0 tiếng ma gốc này đấy và à, gần đây nhất tại cái giải World Cup đó trận đấu cuối cùng của Bỉ tại giải World Cup thì Bỉ đã bị uh, Cotia cầm hòa với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà của uh, Croatia đấy một cái phong độ được cho là là không không không tốt cho lắm cho so với Bỉ nha anh em đấy thì Bỉ cũng đã bị loại ngay từ vòng bảng ở cái giải đấu World Cup vừa rồi đó thì sau cái cái đợt mà mà World Cup không thành công này thì Bỉ đã một phần nào đó trẻ hóa đội hình ở giải Euro lần này đấy và Tiến ờ, cũng không đánh giá cao thằng Bỉ cho lắm ở cái ờ, ở, ở cái đợt chiều tập lần này nha anh em đấy cho nên với cái mã kèo hiện tại với cái mã kèo hiện tại tuy tuy là Bỉ mạnh hơn ờ, Thụy Điển rất nhiều nhưng nếu nếu mà anh em muốn ờ, đi về cái bãi kèo an toàn ở cái trận đấu này thì anh em nên vào chữa tiếng là cái mã kèo là thị điển được chắc nửa trái nha anh em đấy thì ờ, đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này anh em thấy không bỉ tuy tuy thằng bỉ này là là uh, chiếm lợi thế hoàn toàn trước thụy điển luôn như ở ba trận đối đầu nhau gần nhất thì bỉ đều có ba chiến thắng trước thụy điển nhưng anh em nên nhớ cái phong độ của thằng thụy điển ở bốn trận giao hữu gần đây thì nó đều giành chiến thắng trước mọi đối thủ đó còn bỉ thì sao bỉ thì chỉ có được một thắng một hòa và một thất bại ở cái vòng loại World Cup vừa rồi ở ba trận gần nhất đấy thì Tiến đã nói rồi tuy trận giao hữu thôi nhưng mà những trận thắng này cũng giúp cho Thụy Điển rất là nhiều cũng như là cái lối chơi của Thụy Điển gắn kết hơn ở cái uh, uh, mùa giải Euro năm nay đó và những cái chiến thắng này cũng là cái động lực rất là nhiều để cho Thụy Điển bước vào cái trận uh, mở màn với thằng Bỉ này một cách mà thi đấu uh, uh, với quyết tâm rất là lớn đúng không anh em đấy vì nhìn vào cái bảng đấu đi nhìn vào cái bảng đấu thì sau thì Bỉ còn có áo rất là mạnh đó cho nên nếu mà Thụy Điển muốn giành một cái vé đi tiếp ở cái vòng đấu này ở, à, ở cái bảng đấu này chắc chắn là Bỉ à, chắc chắn là Thụy Điển sẽ làm tất cả để có được điểm số trước Bỉ ít nhất là một trận hòa đúng anh em đó còn tốt hơn là một chiến thắng chứ chắc chắn là Thụy Điển nó sẽ không để cho Bỉ à, à, hướng đến một chiến thắng dễ dàng trong cái cuộc đối đầu trên sân nhà của ông Thụy Điển này đó thì với những mã kèo này ok tiếng chốt một lần nào nữa cho anh em chỉ một mã kèo duy nhất đó chính là mã kèo à, thủy Điển nha anh em <coughs> Tiến sẽ chốt cho anh em một mã kèo thủy Điển được chấp nửa trái đấy thì uh, tuy tuy hiện tại mã kèo chấp nửa trái thủy Điển chỉ ăn được là bỏ một ăn 0.71 thôi mức chấp ăn ở mức vừa thôi không thấp lắm vì với cái mã kèo chấp này chỉ cần một trận hòa thôi anh em đã đã hấp được cái mã kèo này rồi đấy cho nên uh, Tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất là cái mã kèo uh, à, Thụy Điển chủ nha được chấp nửa trái đối khi mà đối đầu với bảy cái cuộc đối đầu này nhé còn đây thì đây cũng chỉ là những cái mã kèo mà mà để ờ, anh em mà tham khảo mà thôi vì tiến chưa biết được cái đội hình chính thức ra sân của hai đội cũng như là là chưa biết được Bỉ sẽ tung cái đội hình nào ra sân đó rồi chưa biết được là Lukaku hay Kevin De Bruyne có ra sân ở trận đấu này trước Bỉ Bỉ hay không hay là uh, gặp vấn đề gì đó về chấn thương hay là uh, uh, cho các cầu thủ đá chính đó, các ngôi sao đó dự bị trận đấu này đấy cho nên tốt nhất thì uh, muốn mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn đi hoặc là cách hai ba tiếng gì đó khi mà tiến nắm được những cái thông tin chính thức ấy thì tiến sẽ đẩy lên trên nhóm đẩy lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em còn hiện tại chỉ là mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nhé anh em hợp ý trùng mã thì có thể vào luôn còn không thì cứ đợi tiến uh, trước giờ bóng lăn tầm hai ba tiếng đi trước sẽ tiến sẽ tranh thủ đẩy lên trên nhóm cho anh em uh, có nhiều thời gian để vào kèo hơn đấy lúc đó thì anh em có thể dễ dàng uh, với cái tỷ lệ thắng cao hơn vào các mã kèo này ok cho anh em đặc biệt là cái mã kèo ghé kèo kèo thẻ cũng như là kèo gốc nữa đấy nhưng mà hiện tại anh em thấy này trên trang vẫn chưa có cái kèo thẻ hay kèo gốc gì hết đó cho nên à, tốt nhất là cứ đợi à, có đầy đủ các mã kèo rồi à, có đầy đủ đội hình giả sân chính thức cái cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đấy lúc đó tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em nhé thì đây chỉ là những mã kèo tham khảo tiếng nhắc là một lần nữa anh em hợp ý chung mã thì vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại à, còn cái việc mà để vào nhóm của tiến thì tiến nói lại lần cuối cùng là cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em khi mà vào nhóm hết nhưng phải có hai cái điều kiện thì anh em đáp ứng đủ mới được vào nhóm của tiến thứ nhất là số vốn của anh em tối thiểu cũng từ 1 đến hai củ trở lên nhớ nha một hai củ trở lên còn vài trăm cõi liên hệ cho tiến làm gì cả đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó chơi cùng trang với tiến như thế này này tiến có thể kiểm soát được những cái tỷ lệ kèo biến động ra sao rồi mới đẩy trực tiếp lên nhóm cho anh em chơi được ok cho anh em và để chơi cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đấy mà cái tài khoản ngân hàng của anh em là phải có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking ok cho anh em Đấy, nếu anh em đáp ứng được đủ những yêu cầu này mà muốn vào nhóm cùng đi với Tiến ở chặng đường Elgo này thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo đây 0963 731 346 hoặc là cái telegram uh, kèo bóng cao tiếng tiếng có để phía dưới góc video này đó anh em cứ liên hệ đi khi mà đáp ứng đủ hai yêu cầu đó tiếng sẽ đưa anh em vào nhóm uh, một cách mà nhanh nhất và miễn phí không thu một đồng phí nào hết ok anh em thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em mà yêu quý tiếng thì thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo đó thì riêng cái kênh này của tiến cũng đạt đến cái mốc gần một ca sub rồi nên anh em hãy đẩy nhanh cho tiến trong cái tháng 3 này mau lên một ca sub nhé tiến cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đó cùng với đó thì anh em nhớ đăng ký thêm cái kênh tiến bóng đá giúp cho tiến nha à, và quên nói với anh em là tiến cũng đã lên rất là nhiều các mã kèo đó ở trận đấu này thì tiến đã nói sơ qua rồi và kiên cái trận pháp với hà lan được diễn ra cùng giờ với cái trận đấu giữa bỉ với thụy điển này thì tiến cũng đã lên video xong cho anh em luôn rồi anh em có thể vào để tham khảo nhé đấy thì ok cái tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây à, chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư